nóng cái nóng cái chun bít bát này gây khó khăn cho anh em là đánh à, rất là dễ bị lổ còn bát của công ty mình là làm bằng à, xi măng trắng anh em đánh thoải mái đánh năm 10 tiếng không bao giờ bị nóng bít bát Đây, thử cho anh em cái bát nó thường này anh em này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 thì trong clip ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em về tất cả những dòng sản phẩm hỗ trợ cho bộ môn bài lá bịp anh em nhé trước mặt của anh em đây là cái dòng máy đánh bài CVK máy đánh bài quét mã vạch anh em nhé ngoài cái dòng máy đánh bài quét mã vạch ra chúng tôi có rất nhiều những loại máy ví dụ như là máy đổi bài anh em nhé máy đổi bài thì nó rất nhiều biến thể ví dụ ví đổi bài anh em này áo đổi bài kia kể cả điện thoại đổi bài chúng tôi đều có được cung cấp cho anh em anh em nhé trong clip này chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em về một dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài anh em nhé trước mặt của anh em đây là dòng kính VB nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ anh em nhé trên của nó là kính nhôm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật và cũng là dòng kính mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em anh em nhé trên nữa là dòng kính gỗ dòng kính gỗ thì hôm trước chúng tôi video trước chúng tôi đã giới thiệu cho anh em rồi anh em bây giờ không nói nhiều nữa tôi sẽ vào test luôn cho anh em thấy cái độ nét của kính anh em nhé anh em mua hàng trong một bộ kính nó sẽ sẽ có hai cái hộp đựng kính này để giúp anh em đi chơi anh em đổ nước bảo quản vào đây này anh em để kính vào khi anh em đi chơi anh em cầm nó an toàn nó dễ dàng hơn anh em nhé còn đây đó là hai cái hộp đựng nước bảo quản kính và kính anh em nhé bây tôi sẽ tôi sẽ đổ ra bát này bát ở trong này nó sẽ có nước bảo quản kính sẵn rồi anh em ạ tôi đổ ra tôi test cho anh em mình nhìn nhé tôi quay video ạ thì tôi sẽ để cái mắt kính lên cam điện thoại của tôi tôi để trong mắt của tôi anh em không thể làm mà thấy được anh em nhé ngày xưa anh em đi chơi anh em đeo kính à 5 đến 7 tiếng anh em có triệu chứng này mỏi mắt này đau mắt này nhức mắt này nhưng bây giờ anh em hoàn toàn yên tâm là cái với cái dòng kính nhôm mới nhất 2021 này bên tôi anh em có thể đeo thoải mái từ 10 đến 12 tiếng mà không có bất kể một triệu, triệu chứng gọi là mỏi mắt hay đau mắt hay là nhức mắt anh em nhé nếu anh em mua hàng anh em có bất kể một triệu chứng gì anh em có thể cầm hàng qua trực tiếp cơ sở của chúng tôi chúng tôi phản ánh chúng tôi sẽ đền lại tiền gấp 100 lần cho anh em anh em nhé em lưu ý là kính lúc nào cũng phải ướt anh em nhé khi anh em đeo ạ trừ khi lúc anh em đeo kính thôi là cái cái cái nước mắt của anh em chính cái nước bảo quản kính này là nước mắt của anh em đấy anh em đây bây giờ tôi test cho anh em bộ bài à, xanh 2k trước nhé khi anh em mua hàng bên tôi anh em mua một bộ kính anh em sẽ được tặng một cây bài anh em nhé 6 lên này con này con 6 này anh em này di này anh em này kính rất là nét anh em nhé bốn này anh em chơi bài ngửa luôn nhá bảy này có cái dòng sản phẩm kính này anh em có thể chơi bài ngửa luôn nhá sáu này dòng đỏ bây giờ tôi sẽ test cho anh em mình em nhé bất cả loại bài gì chúng tôi nhà chúng tôi đều có hết chỉ cần anh em gửi mẫu bài qua chúng tôi thôi nhà chúng tôi đều có thể làm được và gửi cho anh em anh em nhé anh em nhìn thấy này bài không khác gì một, một bài bình thường luôn anh em nhé xin lỗi anh em tôi đúc nhầm đây nó là cái đây mới là cái bộ bài à, dòng đỏ này tôi sẽ thử bộ bài dòng đỏ trước cho anh em anh em nhé video trước tôi quay kính gỗ tôi đúc nhầm xin lỗi anh em đây tôi sẽ để đây hai này anh em này hai này kính nó lại không có nước bảo quản nó lại bị mờ anh em đôi về tôi sẽ test cho anh em nhé năm này anh em này bốn này kính nét không anh em ba này anh em có thể đeo đeo thoải mái từ 10 đến 12 tiếng mà anh em không có bất kể một triệu chứng gọi là mỏi mắt đau mắt hay là nhức mắt anh em nhá k này bảy này anh em này 6 này Đấy, ờ, bộ bài kim cương đỏ anh em nhá ba này phăng teo này anh em này con này cũng là con phăng teo nốt này anh em này 7 này anh em này con này con 8 này anh em này con 8 bộ bài kim cương xanh nó sẽ là như à, kim cương đỏ sẽ là như này anh em nhá hình hai cái dấu thẳng này bảy này kính rất là nét anh em nhá đây là tôn để qua hai cam điện thoại này tám này nó nó vẫn còn nét như này anh em nhá anh em mà mắt thì